đây nè trời mình tỉnh đi trai nè đó đây rồi đó bạn đợi cái hành này lên nè rồi đó chính là đó ăn đêm nội trời ơi trời okay, trời à. đang thèm từ sáng giờ chưa ăn gì hết từ từ nè tôi ăn rồi trong đây có 5 miếng rồi tôi ăn 4 miếng thôi tôi chừa cho bạn một miếng nha ừ. bạn lấy tôi, tôi chưa kịp ăn luôn á trời đất ơi thôi ăn miếng này vậy thôi bây giờ nha <laughs> ừ. bây giờ là có 4 miếng thì giờ tôi giờ ta có 5 miếng thì tôi ăn 4 miếng cho bạn ăn một miếng thôi tại bạn đang giảm cân mà đúng không à, thôi vậy đại dịch này mà còn giảm cân nữa thôi đại dịch thì đại dịch chứ mình giảm cân vẫn phải giảm cân nha cay ước mơ trở thành ca sĩ hàn quốc của cay thì cay vẫn phải thực hiện chứ thôi cay bây giờ ra ngoài đây giới thiệu cho mọi người biết đi ok từ tính ra bây giờ chỗ này laser không à từ từ đi mình đập này ra chắc ăn mày ơi rồi ra ngoài không ơi không ơi không ơi không ơi có một cái mà mình chưa có làm đó chính là bên đây nè không ê tính ra mình có thể đi qua đi lại bên đây là không ừ ha tính ra mình xây cái cửa bên đây mà bên này mình không mình không lắp lại ha ờ, thôi kệ đi cay ừ, kệ đi không luôn <laughs> kệ đi kệ đi mệt quá bây giờ ra ngoài đây mình giới thiệu cho mấy bạn fan biết nè ok bạn ơi thì hôm nay nè chào mừng các bạn đã quay trở lại với series vùng đất chết phần 3 nha mọi người nha và hôm nay các bạn có thấy gì đằng sau lưng của mình không tên xin giới thiệu với bạn nha đây chính là cái ruộng mà mình với cay ron nguyên một ngày hôm qua đã rất là cố gắng đi tìm uh, gì ta dưa hấu nè đi tìm hạt bí ngô nè với lại lúa để bọn mình trồng á bạn ơi còn mấy bà nữ Ồ, khoan từ nhắc đến mấy mấy bà nữ mới nhớ ủa cay tính ra là simi với sammy đâu Ờ, à, ông nhớ là mấy bà đó ngồi chơi máy tính đụng qua tới giờ giờ ngủ luôn hả? À, trời ơi các bạn ơi, mấy bà nữ các bạn trong cái mùa đại dịch zombie như thế này quá trời quái vật xuất hiện ở trong làng hai bà vẫn cứ gọi là nhẫn nhơ y như là không có chuyện gì xảy ra vậy các bạn suốt ngày ở nhà ăn rồi ngủ rồi chơi game không à chỉ có hai đứa một mình mình và Kyron nè phải suốt ngày đi kiếm ờ, gọi là dưa hấu nè bí ngô nè rồi lúa đem về nhà chồng để có đồ ăn làm cho cho mấy bà ăn đó thấy không quá trời lúa nè mà khoan từ khổ quá trời luôn á bên đây mình cho bạn coi nữa nha bên đây mình còn nuôi thêm cả gà nè bò nè ờ phải trai tính ra là ông không chịu đóng chuồng gà gà tôi chạy hết trơn <laughs> tôi quên đóng chuồng gà trời gà vô đây gà ơi trời ơi là trời ơi tính ra là hôm qua các bạn hôm qua mình với cai mới vừa đi ra ngoài kia bắt được hình như là nguyên cái chuồng gà to đùng luôn bây giờ còn được có hai con cái gì kỳ vậy đi vô đây gà đây ê con này đóng vô bạn ơi con này không vô thôi mình làm thịt nó luôn đi mày nè không chịu vô làm thịt luôn rồi ok cai cai đóng lại ông có tin là tôi nhốt ông tôi nuôi ông thay thay nuôi gà tôi lấy thịt ông tôi ăn thay thịt gà ông. hả nghĩ sao vậy, vậy? Hồi ơi hôm qua bắt được quá trời gần cả ngàn con gà luôn Bây giờ trống trơn không còn con nào hết Mệt ông ơi trời Còn có hai con rồi mà hai con sao sống đây Ôi <laughs> cay ơi là cay Tại sao không chịu đóng chuồng gà lại vậy hả trở lại trời ừ, nó chạy nó kìa nó chạy nó chạy nó chạy kìa bực quá mà con gà này chạy nè làm được luôn <laughs> bây giờ tôi nghĩ rằng là cái chuồng gà là coi như là xong rồi các bạn ơi Kairon quên đóng chuồng gà gà nó chạy ra ngoài hết trơn rồi bây giờ là tôi à, phạt ông là phải đi kiếm thịt gà về tôi hiểu không ơi ừ, cái gì mà đi kiếm thịt gà trời bây giờ ngoài kia zombie quá trời tôi đâu đi được đâu không đi được cũng phải đi bây giờ à, tôi à, có một cái này sáng sáng chế rất là hay luôn tôi sẽ cho ông để ông đi chung với tôi đi kiếm mấy con gà về nuôi chứ bây giờ không nuôi nữa đồ ăn đâu mà có ăn mình ăn bánh mì mình ăn uh, dưa hấu ăn bí ngô biết sao chịu nổi phải có thịt chứ hiểu không mà bây giờ dụng cụ mà ông nói là dụng cụ gì đây đây được rồi đây mình sẽ cho bạn coi một cái sáng chế mới của mình siêu hay nữa bạn ơi chuẩn bị nha Coi nè Tên tên tên tên Đây xin giới thiệu với Kairon Đây chính là một cái cây súng gọi là biến động vật thành trứng Mà tôi bây giờ chế tạo được á Ghê không ghê không Ui gì biến động vật thành trứng luôn hả Hay đúng vậy. vậy đây nè bây giờ ông coi nha bây giờ tôi sẽ nạp đạn vô trong coi nè sau đó chúng ta sẽ kiếm một cái con vật nào đó ờ à, mình thử mình vô mình bắn cái con gà đi nè nè nè vô đây vô đây con gà thử đi đây ông nhìn nha đây chính là con gà đúng không bây giờ mình chỉ cần bắn đó đó wow. là nó Trời sẽ biến thành quả trứng đó thì cái này rất là tiện lợi luôn chúng ta có thể dùng để chúng ta đi gọi là săn bắt động vật mà không cần phải giết bằng nó hiểu không đem về nhà nuôi hợp hiểu không lý, hợp lý hợp lý hợp lý đó đúng rồi bây giờ tôi với ông cùng nhau đi săn bắt động vật thôi nào nhưng mà khoan trước tiên đi ra ngoài mình phải cần có một cái xe mà cái xe thì tất nhiên rồi chúng ta có con gà đây chúng ta sẽ dùng có cái con con gà làm cái xe luôn đây đây, đây tôi chỉ cho ủa vậy mình dùng con gà mình làm cái xe được luôn hả được chứ trời ơi mùa đại dịch zombie cái gì chẳng làm được ở đây nè ông coi nữa nè bây giờ nha mình để con gà ra nè thấy không thấy không rồi, ok ờ, ok sau đó giờ mình chỉ cần ngồi lên trên con gà đấy là mình biến thành cái xe rồi mình chạy được <laughs> ghê không ghê không ơi con gà này nó cưỡi được tôi không vậy trời giờ tôi nặng lắm luôn á yên tâm đi ông nặng hay nặng cỡ nào con gà vẫn thể chở không được à. ôi nó chạy nhanh luôn này là khác không ơi trời ơi chạy nhanh đi tôi nói thiệt với ông luôn thách con zombie nào bắt được tôi với ông luôn á thôi bây giờ bọn mình cùng nhau đi săn bắt hái lượm nào nhanh lên nhanh lên mở cửa nè đi thôi đi thôi đi thôi rồi ờ, đi ra nhanh lên rồi ok ơi chúng ta cùng nhau đi săn ờ, động vật nè ở đây bắt con cù nè bắt bắt bắt bắt bắt thấy không trời hồi tối hôm qua ờ. mình hồi tối hôm qua mình Hay bắt quá được quá trời động vật luôn mà cây ron ờ, thả hết trơn rồi trời <laughs> ơi giờ phải đi kiếm lại nè ở đây đây có con gà nè bắt bắt bắt đây, đây, mình bắn nó cho, ủa sao mình bắn không được vậy kìa sao cây dở vậy trời bắn hụt nữa coi tôi nè Ê, gà nè ủa sao bắn hụt quậy trái ủa sao bắn hụt quậy ta ơi này họ thấy không tôi bắn trúng cái nè <laughs> rồi ok lên đây. lên đây lên đây lên đây ui ok ơi sao Ủa ở gì chỗ này tôi thấy con heo nó bị biến thành màu xanh nè cay ê con heo này như nó bị nhiễm bệnh này hay sao ba ơi hình như là con này nó à tôi biết rồi ông có nghe ta hay nói heo heo heo tay xanh không heo tay xanh ừ nghe nghe quen quen á đúng rồi hình như con heo này bị bệnh heo tay xanh này nè nhìn nó bị biến thành màu xanh là mình nhìn cái mặt nó biến thái quá à. thôi cay mà tôi nghĩ là con này nha thường thường heo á nó màu hồng mà con này nó màu xanh vậy chắc là bị nhiễm bệnh rồi đó mình không nên ăn nó đâu mình đi kiếm con đúng rồi con đúng khác. rồi đúng rồi đi ngay đi ngay nè con bò nè bắt bắt bắt rồi ok Bây giờ là Ôi, mình với tay rồi sẽ đi Heo đây nha. nhiễm bệnh quá trời luôn nè Heo đây nhiễm bệnh quá trời luôn Ủa mà sao tôi để ý từ nãy giờ chỉ có mỗi con heo là bị nhiễm bệnh hay ta Còn mấy con khác nó không bị nhiễm bệnh ha tính ra là từ sáng giờ bọn mình gọi là đi săn cũng được nhiều nhiều ở cay để tôi xem coi nè quá trời trứng gà nè rồi trứng cừu nè trứng bò nè trời ơi kỳ này là bọn mình tha hồ mà làm thịt nướng ăn luôn cay thoải mái luôn wow. luôn bạn ơi trời đúng nhiều thịt luôn á thịt quá bò, trời quá trời à nhậu trời heo à, thịt heo thì chắc là bọn mình không ăn được các bạn ơi tại mấy con heo từ màu hồng nó chuyển có màu xanh rồi cho nên sợ lắm thôi chứ không ăn đâu thôi đi về mà không biết là bây giờ mấy cái bà nữ bà có ngủ dậy chưa ha tính ra là chỉ có hai anh em mình đi đi đi đi săn thôi cay mấy bà nữ bà lười thiệt luôn á trời à, nãy giờ chắc còn ngủ nữa ngủ tới tối ngủ tới chiều luôn quá đúng rồi ăn có nhiều vô xong mày nằm ngủ rồi biết mập cái đầu than thở nha ok thôi về nhà về nhà vô đây vô đây trời ôi vậy ôi cửa trời ơi cái cửa đâu vô mở cửa ôi, ra vô, vô, vô, vô. rồi đi vô vô rồi bây giờ nè mình vô đây mình thả mấy con Ê, tôi đói quá trời ơi tôi đói quá trời ơi à, à, à, cay ơi cay ông ông có nhìn thấy những gì tôi đang nhìn thấy không tính ra là tôi tôi có bị mù đâu ê mà hình như là cái ruộng lúa này là của anh em mình trồng mà sao tự nhiên có người vô hái trộm á cay ơi ờ đúng rồi đó mình còn giờ... đứng đây mình nhìn làm gì giờ vậy giờ sao ta quýnh nó thôi chứ sao à, ăn trộm lúa hả cái thằng này trời đội quá trời ăn trộm lúa ăn trộm lúa nè mày mày ăn trộm lúa ờ, ăn trộm ủa mày ăn trộm đâu trời trời ủa cay cay cay sao nghe cái giọng của cái ông này nghe quen quen cay Ê, nhìn mặt ông cũng thấy quen luôn các bạn ơi nhìn bộ ừ. đồ này cũng thấy quen nữa hình như là tôi nhớ là màu vàng mặc cái bộ đồ này ủa có khi nào là ông dịch không ta ờ. dịch ơi trời ơi dịch phải ông dịch ủa ủa ủa anh anh có phải là là là, là anh dịch không vậy trời ơi dịch nè trời ơi nhìn cái màu vàng từ đầu đến chân rồi nguyên cái làng này của thằng nào màu vàng đâu ôi trời nội tại vì lâu quá em không vào mini world chứ này em quên mất skin của anh là là là như thế nào luôn rồi ủa mà dịch ơi sao nhìn anh thơi thảm quá vậy phải đi ăn trộm đồ ăn của mấy đứa em hả ăn trộm ăn trộm nè trời ơi ăn trộm đồ ăn nè ăn trộm đâu ăn trộm đây người ta qua người ta mượn tạm thôi từ lúc anh về làng này nè thấy làng ta hoang sơ xác luôn đã thế anh còn bị mấy con mấy mấy cái con quỷ bên ngoài kia nó dí quá trời đất luôn á trời anh vừa đói rồi vừa không có đồ gì hết luôn á thế anh phải đi lụm rác anh ăn đó rồi hôm nay mới tìm được ít lúa này ủa trời bạn ơi cái gì mà nghe kinh khủng quá vậy ủa mà khoan Tính ra là em với Kairon về thăm làng Dịch cũng về thăm làng Rồi Dịch bị zombie tấn công hả Ừ đúng vậy Anh bị một bầy nó dí cho anh chạy sức quần luôn Dắt đôi tông lào của anh ở ngoài kia luôn vậy. Trời ơi tội nghiệp Dịch quá Kai ơi Kairon Dịch quá Trời ơi cho Dịch đồ ăn nè Trời ơi, ơi. Đồ ăn Trời ơi thịt gà ừ. Trời ơi bình tĩnh anh bình tĩnh anh ăn từ từ coi chừng mắt ngạn á Thôi được rồi bây giờ bây giờ may quá gặp lại được anh rồi Em cứ tưởng là tim mình là ai cũng biến mất hết rồi Ai về đâu vẫn còn Dịch Thôi được rồi bây giờ nha đi đi đi đi vô vô vô trong nhà đi bọn em sẽ làm món bánh mì kẹp thịt cho anh ăn đi đi đi ờ, nhập vô trong nhà đi đây vô nhà trong nhà đâu cảnh mình chết luôn á anh về nhà ở đâu được đâu đâu bọn em đang sống trong trường học nè chứ đâu có sống ở trong à. nhà của bọn mình nữa đâu nhà bọn mình chuẩn bị tấn công quá trời rồi qua đây qua đây Ai, vô đây vô đây. Tội nghiệp dịch quá, vô đây đi em nấu đồ ăn cho dịch ăn. À, mấy cái bánh wow, kem này. Bây giờ mọi người mọi người qua đây qua đây trốn trốn trong trường học làm căng tin làm chỗ chứa luôn rồi. Đúng uh. rồi, mà khoan nha, mấy cái bánh này nó hư hết nha, đừng ăn nhanh để mấy năm rồi đó. Ok. <laughs> rồi để em em nấu đồ ăn cho dịch ăn nha, tội nghiệp dịch quá. Ok. Rồi nè, để em nướng thịt cho dịch ăn nha dịch. Trời nhìn dịch tội nghiệp quá nè, quá trời thịt luôn mà khoan từ. Tính ờ, ra khoan từ, tính ra có hột quẹt không cay. Dạ không có đâu rồi chứ tôi không có rồi đợi đợi đợi đợi tôi xíu đợi đợi đợi tôi dịch cay cay lên lấy ờ, hột hột quạt xuống đây ờ, bật lửa nướng thịt cho dịch ăn nha ê gì vậy ê à, bình tĩnh bình tĩnh đến đây bình tĩnh cái này là thịt sống cái này chưa ăn được bình tĩnh ăn vô đau bụng quá ba bình tĩnh ăn đây đây bình tĩnh em em đây làm lẹ lên đi đây đây bình tĩnh em đang nướng nè từ <laughs> đó nó đang nướng nè để tí nó chín là mới ăn được đâu dưới vậy Đợi tao <laughs> trời ổng tính ra ổng ổng đói lắm luôn rồi cay tội nghiệp dịch của anh. Trời ổng đói lắm luôn á trời ơi, trưởng tim của mình không ngờ lại có một ngày như vậy. <laughs> không ngờ anh trưởng tim đẹp trai của chúng ta ngày nào bây giờ phải nhìn đói nhìn khát và ăn uống như thế này, tội nghiệp quá. Ăn ăn thêm đi anh trời. nhiều lắm, còn nhiều lắm ăn thêm Anh. Trời cháy lên đi lửa thiên cao nguyên mà cháy nhanh lên cháy rồi. đi cháy đi cháy lại lên thôi à, được rồi được rồi bây giờ nè mình cứ để cho cho nó nướng đi giờ em hỏi dịch nè ủa Dịch ở đây có một mình thôi hả Tính ra là tại sao anh vào trong làng mà anh không nói cho em biết để em với cai còn ra đón anh chứ bây giờ làng mình zombie quá trời rồi anh về làng một mình rất là nguy hiểm luôn á tàu em... lao tào lao biết anh hỏi em nè em bước chân vô một cái chỗ mà đến tận mấy chục con zombie ở dí em thì em còn thời gian để mà nghĩ đến chuyện là đi kiếm ai nữa không em chạy sức quần em luôn á ờ ừ thì em biết là như vậy nhưng mà anh ít nhất anh phải nhắn tin facebook cho em là anh đã về làng để em biết anh ra đón anh chứ trời anh về cái làng thành cái làng hoang luôn không biết em có sống hay là em bị mất luôn rồi á bây giờ mới gặp em này chờ ai biết đâu trời ai ủa vậy là bây giờ là anh về làng là anh ở có một mình thôi hả ở ở một mình à đâu trời ơi anh đâu ở mình đâu chứ anh ở với ai anh ở với cả uh, cá mui ủa ủa còn còn còn cá mui hả ủa em tính ra em em tưởng là chỉ có mình và thôi á hóa ra còn còn cá mui nữa hả đúng rồi bà cá mui bà ở cùng với anh đó nhưng mà bà ấy con gái bà ở nhà anh không dám cho bà chạy ra ngoài bởi vì bà lùn lắm bà chân ngắn chạy không lại với con zombie đâu ừ đúng rồi bà ca mui bà có một mét năm mà bà ra ngoài mấy con zombie đuổi theo bà chạy còn lâu mới nổi rồi mấy con zombie mà khoan anh ơi em nói anh nghe là mấy con zombie có bắt được bả có không thèm ăn ăn ăn thịt bả đâu zombie nhiều khi nó không thích ăn thịt mỡ rồi tạo tạo ra bà nghe thế là bà quýnh còn hơn mấy con zombie nó tắt trong đầu á giỡn mà giỡn mà ơ nhưng mà khoan tính ra là bây giờ dịch ở đây tụi còn ca mui ở đâu à bà ca mui hả thì cái hôm bữa ấy vợ anh vô làng ấy rồi mấy con zombie nó xí chạy sức quần luôn mà là không tìm được chỗ nào chuối thế là ăn ăn với cả ca mui chui vô sở thú chỗ đó có hàng rào may à mình còn tránh được hiểu không À vậy là hay bây giờ là hai người đang sống trong ờ, trong sở thú à trời ơi tôi Đúng rồi, anh thì sống trong chuồng vịt còn bà sống trong chuồng chó. Nani? Cái, cái gì vậy ông nội? à chuồng chó sói hả trời trời tào lao nói không rõ ràng gì hết trơn à ơi ủa vậy tính ra là bây giờ nè có ờ, phong cận nè Kairon, Mr. Dịch, rồi Simmy, Sammy và Camui vậy là được 6 người rồi. Vẫn còn thiếu hai người nữa của thành viên của Hero Team vẫn còn chưa kiếm được các bạn ơi. Hey, không biết bao giờ thì gọi là biệt đội siêu nhân của chúng ta mới có thể tụ hợp được gọi là đầy đủ tất cả 8 người đây nhưng mà thôi bây giờ nè em uh, nãy giờ nướng cũng được hơi hơi nhiều nhiều thịt rồi đó bây giờ mình đem thịt qua cho cho cho ca mui ăn đi anh chắc em nghĩ ca mui cũng đói bụng rồi đó trời ơi mấy hôm nay bà chuẩn bị cạp cỏ thay cơm mới đi lại lên không bà ngước thử đó lại lên trời lại lên đường này lên như là tội nghiệp quá à. mấy em em nói thiệt luôn á ca mui vô trong sở thú ca mui sống em thấy tội nghiệp cho mấy con thú trong sở thú ca mui làm thịt rồi đó đúng không anh ờ sao em biết hay vậy mấy hôm bữa là bà vô cái là mấy con thú nó bỏ đi nơi khác nó kiếm ăn rồi chứ nó ở đấy nó lấy gì nó ăn trời trời ơi em nói thiệt nha cũng cũng may là trong sở thú mình à, nó nuôi mấy con động vật quý hiếm á chứ gặp mà nuôi mà mấy con động vật mà bình thường như nuôi heo nuôi bò là bà giết hết bà làm thịt ban ăn luôn ơi thôi rồi. biết đâu hôm bữa bà vừa thò mặt vô cái cái con voi thấy mặt bà nó, nó phá chuồng nó chạy luôn rồi <laughs> gì ghê vậy gì ghê vậy thôi đi qua đón bà đi rồi đây, rồi đây, bà, đây, qua đây bà, bà cá mui đâu dịch bà cá mui đâu trời ơi bà cá mui à bà ui ui ui ui ui Trời ơi, trời ơi, trời ơi à trời tại sao mà trốn trong sở thú rồi mà mấy con ma sói nó vẫn tìm thấy được bà ca mua vậy ơi dịch dịch dịch quá giật nhiều quá dịch ơi biến hành siêu nhân quýnh vào nó đi anh nhanh lên biến cái con khỉ làm gì có đồng hồ đâu mà biến hả ủa tính ra là cái cái cái đồng hồ siêu nhân của anh đâu Nani? trời đồng hồ của anh nó rớt đâu ấy nó mất lâu rồi trời Trời ơi, chơi giờ sao giờ thôi được rồi mệt quá vậy à. tính ra là chỉ còn có mỗi mình mình với với Sammy là vẫn còn giữ đồng hồ siêu nhân thế bạn ơi. Thôi để mình biết hình thế nào. Rồi, siêu nhân Hero Team. À không nhầm, siêu nhân tứ trụ biến hình. Hey! <laughs> mấy con ma sói này chuẩn bị biết tay tao ôi trời ơi cái gì ôi, coi chừng ông ơi coi chừng ông ơi trời, trời ơi, ơi. luôn kìa tính ra là siêu nhân ta biến hình phải để ta giới thiệu tí chứ chưa kịp làm gì nó nhào vô tấn công rồi bạn ơi mày tấn công rồi tấn công nè yên tâm tôi đánh một phát nó bay lên trời rồi nè rơi xuống chiếc que là này thấy hay chưa quá, chết que à. ơi hay quá ông ơi để tôi còn con còn lại đúng không rồi dạ. đó quá mạnh luôn quá mạnh luôn rồi rơi xuống đây hả Trời ơi quá đơn giản Ủa khoan là Mui ơi Mui sao vậy Ủa ai ai ai ai ai ai vậy? Cảm có sao Trời ơi, nhìn em mà không nhận ra em là ai sao? Em chính là Phong Cận đẹp trai đây. Chị nhớ em chưa? Ủa Phong hả? Đúng rồi. Thế thì bên này là Kyron đúng không? Đúng luôn. Trời ơi, không lẽ là Mr. Dịch mà. Ủa, đúng rồi. sao nhìn Phong thì ngầu mà Kyron thì phèn vậy? À, Này, à, tại vì là em là đang mặc bộ giáp siêu nhân à, tất nhiên phải ngầu rồi ủa mà khoan Ê, tôi biết vậy mui. tôi không tới tôi cứu ở đâu trời bà chửi tôi phèn <laughs> thôi, thôi kệ đi kệ đi mệt ông quá thôi mình bả con gái mà đừng có giận dỗi với bả đấy ok ô mui ơi trời tôi nghiệp chị quá chắc chị đói bụng lắm đúng không em nghe nói là dịch bảo là chị à, sống trong sợi thú rồi không có đồ ăn gì hết rồi đúng không ờ chị đói em là mấy ngày nay đồ quá trời con đất có được ăn mấy cái lá cây ở trên kia thôi đổi quá trời luôn nè ờ, Tội nghiệp chị quá Ai, Trời ơi bạn ơi Mấy con zombie đáng ghét Bọn nó xuất hiện ở đây khiến cho gọi là mọi người trong Hero Team ai cũng phải chạy trốn hết Ngay cả anh Dịch chuẩn team với lại chị Camui mà còn phải chạy vô trong sở thú núp ở trong đây Bởi vì là trong sở thú có hàng rào zombie nó chạy vô không được các bạn hiểu không Mà không hiểu sao bông nãy ơi, con ma sói vẫn vô được hả Ê, tôi thắc mắc là nãy giờ ông Dịch ông đi đâu rồi ờ, ờ, ờ, ờ hả ông Dịch đi đâu ta Ờ, Ê, trời Ủa làm gì vậy, đây gì Dịch Gì làm gì đó vậy Ai, ai, ai dạ tính ra là anh à, nam tự hán gì nam gì người ta gọi là gì nam à, nam tự hán đại nam phu tự hán đại trưởng phu ha người con con gái bị tấn công rồi anh leo cây anh núp trời hai thằng bày đặt nam tự hán đại trưởng phu một thằng cầm bồ cào một thằng cầm rìu canh cãi với cả thằng cầm cái đùi gà thằng hơn trời Ê, Ôi. Việt ơi, Việt ơi, Việt ơi Mấy ngày nay tôi bảo vệ ông rồi á Không nhưng mà có hôm nay tôi bảo ông đi lấy đồ ăn ờ, Để xem xét như thế nào mà đồ ăn đâu rồi Trời ơi à. bà bảo vệ cái gì tôi cũng mà tôi bảo vệ bà thì có Mà, mà tôi bảo vệ bà thì Mà bảo vệ mấy con thú trong sở thú là nhiều á Phong biết đâu, Bà mới vô hôm nay là được ngày hôm nay là ngày thứ ba thôi mà bà ăn hết 6 con rồi Trời cái, cái ờ, tính ra hồi nãy bà nói với em là bà ờ, không có gì ăn bà phải ăn lá cây anh Trời ơi, con khỉ á, em nhìn Không cạo nữa hả? Ừ ha, tao tạt tao, em nhìn hàng hồi đó là sở thú mình nuôi quá trời đất thú động vật luôn là em đếm xem có còn con nào không? À, tính ra là nhớ hình như lúc trước ở trong đây hình như là mình có nuôi nhiều động vật lắm mà ta sao bây giờ sao bây giờ không ui vẫn còn có con, con, con cá mập nè không chị ca mui à zombie nó chỉ ăn thịt người thôi chứ nó không ăn thịt của mấy con động vật Trời đâu ca mui ham ăn quá à ca mui ham ăn quá à. chắc chắn là ca mui là ăn hết thịt mấy con voi trong sở thú rồi đúng không nghe là biết không rồi không có là vịt anh đó thì có ăn được miếng nào đâu thề thôi thôi đừng xạo nữa nhưng mà cũng may là vẫn còn cái con con cá mập nữa bạn ơi đó con cá mập chắc mình đem con này về mình nuôi với bạn ơi tội nghiệp đó quá thôi được rồi bây giờ nè chúng ta đã tìm được ca mui với mít dịch để bạn ơi à quên từ từ từ nãy giờ quên hỏi ủa ca mui tính ra cuộc sống chị dạo này ổn không chị có muốn về với bọn em sống với bọn em không tại vì á bọn mình ở chung với nhau á để tránh bọn zombie với lại là bọn em có nhiều đồ ăn cái kiểu khỏi phải lo hiểu không Thế thì bọn em có vũ khí không? Có đồ ăn không? À, có chỗ ở, chỗ ngủ không? Có đệm không? Rồi có có có mọi thứ đầy đủ không? À, tính ra là là là nãy giờ Ê, đang đại dịch zombie á bà. Đang đại dịch đang đại dịch zombie á cũng may là bà chưa hỏi là có resort năm sao rồi có rồi bãi biển rồi đi tắm biển rồi có đồ ăn nhà hàng năm sao trời thôi được rồi mệt quá bây giờ chị về ờ, chung bọn em đi tính ra team mình bây giờ là có 6 người rồi đó bạn ơi vậy chỉ còn thiếu mỗi mimi với anh siro là chưa tìm thấy được tung tích của họ đang ở đâu thôi không biết là hai người đó đang ở đâu ta nhưng mà không sao dù gì anh em chúng ta cũng đã tụ hợp lại với nhau rồi Ủa mà khoan về đây tính ra là đồng hồ siêu nhân của anh đâu à, đồng hồ siêu anh rồi anh à nó rớt đâu rồi trời Hồi bữa là trước khi anh về làng á Anh tính vô nhà anh để tìm cái đồng hồ siêu nhân đầu tiên luôn á Mà cuối cùng anh lục hoài không thấy luôn Hay là mấy con zombie ừ, trộm chó đó ăn trộm rồi ừ ha có khi nào à mấy con zombie nó vô nhà dịch xong nó lấy đồng hồ siêu nhân rồi à, sắp tới này biến thành zombie siêu nhân luôn ta cái đó là hơi bị khó đánh lại nha lúc <laughs> đó là mình đánh không không lại nó đâu anh thôi được rồi mệt quá bây giờ nè ca mui với là dịch đi về chúng cho bọn em đi chúng ta gọi là có rau ăn rau có cháo ăn cháo trong mùa đại dịch như thế này anh em về tay người thân vẫn là cần thiết nhất thôi đi đi đi đi về bạn ơi tội nghiệp hai người quá em nghe nói dạo này à, cam nhìn dịch gầy gò ốm yếu cam mui càng ngày Đó, càng bự em chạy lẹ lên em về nhà em giấu đồ ăn đi không mà cam mui về là không còn đâu cũng chẳng còn cháo đâu trời <laughs> thôi rồi về nhà về nhà đây giới thiệu với hai người đấy chính là chỗ ở của bọn em nè đi vô đi vô ui chỗ ở gì hiện đại dữ vậy hiện đại gì cái này là em tự sáng tạo á chị thấy không cái này để chặn mấy con zombie nó không chạy vô nhà mình nè đó hồi nãy á là chị chạy vô sở thú chị trốn đúng không nhưng mà ở trong đó là nó không có cổng rào cho nên là zombie nó vẫn có thể vào được còn ở đây là bọn em xây nguyên cái này bọn em chắn lại còn lâu con zombie nè nó mới chui vô được trong đây của bọn em thì ờ. ra là vậy bảo sao á thỉnh thoảng chúng nó cứ xuất hiện liên tục mà em chị chạy gần chết à. <laughs> đúng rồi mà ca mui lùng tịch à ca mui sao chạy mấy con đó nha rồi ca mui làm sao chạy kịp ờ. thì các bạn khinh thường ai đấy các bạn khinh thường ai các bạn khinh thường ai thôi được rồi bây giờ nè giờ để em sắp xếp thế này đi là ở trên cái trường học này á thì hiện tại có rất là nhiều phòng phòng học luôn cho nên đó là bây giờ chị ca mui lên chị ca mui ở chung với mấy bạn nữ đi còn dịch ở chung với bọn em được không ừ, Trời ơi, anh ở chung với ai được hả? trời không ở chung với bà ca mui đâu bà ăn ghê lắm bà ăn hết thịt đồ ăn của người khác đâu có chia cho ai đâu trời ờ, anh yên tâm đi đồ ăn bọn mình để bên phòng nam mà phòng nữ đâu có đồ ăn đâu đúng không cho nên mình lấy mình ăn ờ, hết hay. ừ, ừ ok ok vậy đi thôi được rồi ủa mà khoan cho em hỏi này coi tính ra là dịch với Camui gọi là mấy ngày nay gọi là có đi vòng vòng có kiếm được gì không? Tại vì bây giờ đang là đại dịch zombie là mình phải có gọi là uh, kiếm thật là nhiều thức ăn với lại vũ khí thì càng tốt. Hai người có gì không? Có gì à? có What? chị có nè lúc nãy á, trên đường về đây á chị thấy quá trời trái cây luôn là chị vừa chị vừa đi cùng với mọi người á chị vừa hái luôn nè ở đây có quả đào nè có dâu nè có cam nè nói chung là có chị nãy chị thấy nhiều lắm đây là chị có bao nhiêu chị vặt hết nè ồ oh, hóa ra là cam mui cũng kiếm được nhiều trái cây quá nè bạn ơi trời đúng thứ em cần luôn tại vì chị biết sao bọn em á thì đang nuôi rất là nhiều động vật có trồng bên kia có trồng lúa dưa hấu đồ rồi bí bí bí bí ngô đồ kìa nhưng mà ngày nào cũng ăn thịt bí ngô dưa hấu ấy, thì sẽ rất là ngán luôn cũng may là ở đây có cà rốt nè khoai tây nè chúng ta có thể làm món cà ri đó mấy cái quả đào thì chúng ta có thể ăn chán miệng còn ở đây có thêm mấy cái quả gì đây mấy cái quả gì lão nè biết đâu mấy cái quả này nó nó lại có ích lợi cho chúng ta trong thời gian sắp tới thì sao thôi rồi bây giờ à, à, bốn người ở đây có bốn người đi còn hai bà nữ kia hai hai hai bà đi ngủ mất tiêu thôi để hai để hai bà ngủ đi bây giờ nha bốn người phụ em cùng nhau gọi là trồng một cái khu vườn gọi là thật là nhiều trái cây luôn chịu không Ok, được luôn. Cái này ok. Này, sau đó chị sẽ là người được ăn nhiều nhất đó tại vì cái này là hạt giống là của chị đưa mà. À, ok, chị muốn ăn gì à? Chị ăn ok rồi, rồi chị muốn ăn gì mà ăn mệt quá. À. Thôi là bây giờ là Kairon đi trồng mấy cái quả dâu đi. À, dịch thì trồng mấy quả khai cái gì khoai tây đi. Ca mui thì đi trồng mấy quả đào đi Còn mấy cái quả trái trái cam mấy cái trái còn lại thì để em trồng Ok, okay rồi đi thôi Chúng ta cùng nhau trồng trái cây nào bạn ơi Let's go One eternity later Mấy bạn ơi mấy bạn có thấy xung quanh của mình là gì không Xin giới thiệu với bạn Bọn mình đã hoàn thành xong được khu vườn của bọn mình rồi đây Trời ơi, nhìn vô cùng thơ mộng luôn các bạn ơi Đây bạn coi nè ở chỗ này mình có trồng cây táo nè Nhưng mà cái cây cây táo này có vẻ nó hơi ít trái bạn ơi Nó mọc được có tí à Còn bên đây thì bọn mình trồng rất là nhiều cây đào luôn bởi vì quả đào ăn rất là ngon và bởi vì là quả đào này các bạn ăn vô á thì các bạn sẽ được sao ta được tăng rất là nhiều gọi là phần phần phần trăm đói bụng luôn cho nên cái cây này rất là quan trọng nha đấy để mình ăn thử cho cây nào chị chồng là nhất trời chị chồng hồi nào cái này tính ra là em chồng mà chị chồng hồi nào sầu xạo em này em phân công chị chồng mà ừ hai tính ra ca ca mua chồng mà ta ừ nhưng mà em cũng cũng có phụ chị mà ở bên đây thì mình có chồng thêm chuối nè ủa mà khoan tính ra hồi nãy tôi nhớ đâu có ai có quả chuối đâu mà sao mấy ông chồng được hay vậy giấu á giấu <laughs> giấu hả Trời vậy là chắc chắn là anh Dịch có chuối mà anh Dịch giấu rồi Ok Ở bên đây có trồng mấy cái quả chuối nữa bạn Đây chúng ta có thể hái chuối chúng ta ăn hàng ngày nha Rất là ngon luôn Nhầm nhầm nhầm Đấy có đồ ăn để ăn rồi Còn ở bên đây nè Thì mình còn trồng thêm một cái cây thông nữa bạn ơi Bởi vì cây thông này chúng ta có thể lấy hạt của nó để chế tạo hoặc là chúng ta có thể dùng để ăn đấy rất là tiện lợi luôn nha và ở bên đây từ nãy giờ tôi để ý nè cây ở chỗ này nè mình trồng rất là Ủa nhiều gì? cây chuối đúng không mà cây chuối nào cũng cao hết có mỗi cây bên đây lùng tịch cái cây chuối bé tí tẹo này chắc chắn là do ca mui trồng chứ không ai hết là chắc chắn luôn đúng không đúng luôn đây đây đây từ nãy chị không động gì đến chuối nha em Thôi thôi cái này là cây lùng tịch y hệt như như, như chị nè Chủ nào tới đấy là chị trồng chắc luôn rồi nè Ok bạn ơi Vậy là trong tập hôm nay nữa bạn Bọn mình đã có thể trồng được nguyên một cái khu vườn ở trong trường học Vậy là từ nay bọn mình sẽ không lo về phần gọi là thức ăn nữa Bởi vì bọn mình vừa có nuôi bò, nuôi heo, nuôi gà Bọn mình còn vừa có gọi là trồng lúa, trồng dưa hấu Ở bên đây còn trồng thêm cả trái cây nữa Rất là tiện lợi luôn Và hôm nay không những vậy mình còn gặp được ca mui anh Dịch nữa bạn ơi Vậy là team mình à, coi coi Phong Cận Kairon, Mr. Dịch, uh, Kamui, Simi, Sammy Vậy chúng ta đã được 6 người rồi bạn ơi Vậy chỉ còn có thiếu hai người của Hero Team đó thôi hey, Liệu rằng trong những tập sau không biết mình có kiếm lại được Mimi với lại là Siro ông ta Mấy bạn nhớ hay bình luận cho mình biết là Siro, Mimi Mấy bạn nghĩ là hai người họ đang ở đâu nha Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video này cũng đã rất dài rồi Thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video này tại đây Hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha Bye bye, yêu anh em phải nâu Tạm biệt Bye bye Bye bye, bye, bye. Ê đừng quýnh nhau các bạn Siêu nhân mà sao lại quýnh nhau thế